quê ở Hà Nội. Phong cách nghệ thuật của ông, thơ văn của Nguyễn Đình Thi hàm xúc, giản dị, gần gũi nhưng giàu chất triết lý. Tác phẩm chính, Việt Nam quê hương ta, đất nước, mặt trận trên cao, sung kích. Tác phẩm thuộc thể loại thơ tự do. Xuất xứ và hoàn cảnh sáng tác, bài thơ được sáng tác trong khoảng một thời gian dài từ năm 1948 đến tận năm 1955, gần như trong suốt cuộc kháng chiến chống Pháp. Nguyễn Đình Thi đã tham gia chiến dịch, cùng sống, cùng chịu nhiều khói lửa chiến tranh. Trong khoảng thời gian ấy, ông sáng tác một vài bài thơ như Sáng mắt trong như sáng năm xưa, Đêm mít tinh bài thơ đất nước là sự tổng hợp và sáng tạo thêm từ hai bài thơ trên. Phương thức biểu đạt chủ yếu là biểu cảm, Bố cục thì cái đoạn trích này có thể chia làm hai phần. Hai khổ thơ đầu là mùa thu quê hương trong hoài niệm của nhà thơ và bảy khổ thơ tiếp là mùa thu quê hương nay trong cảm nhận của nhà thơ hoặc là mùa thu quê hương nay tại Việt Bắc cũng được. Chúng ta được đọc văn bản nhé. Chúng ta trả lời câu hỏi sau khi đọc. Câu 1. Không gian của những ngày thu đã xa được tái hiện qua những hình ảnh nào trong văn bản trên? Hãy ghi lại những hình dung tưởng tượng mà các hình ảnh ấy gợi ra cho bạn. Chúng ta trả lời. Không gian của những ngày thu đã xa được tái hiện qua các hình ảnh sáng mắt trong, hương cố mới, những phố dài sao xác hơi may, người ra đi đầu không ngoảnh lại, thềm nắng lá rơi đầy. Hình dung tưởng tượng mà các hình ảnh thơ ấy gợi ra cho em là một không gian Hà Nội buổi sớm mùa thu mát lạnh, bầu trời trong sáng, gió heo may sao xác, lá vàng mùa thu cùng chút nắng thu vàng rơi rụng trên mặt thềm nhà, có hình ảnh những người lính khoác ba lô lên đường ra chiến trường và những người mẹ, hoặc những người vợ, người con, hoặc các em trai, Em gái đứng ngóng trông theo, hy vọng người lính ngoái đầu tiễn biệt. Nhưng người lính một khi dứt áo ra đi không quay đầu lại một lần, thể hiện quyết tâm tiến về phía trước, không lưu luyến vì còn nước mới còn nhà. Hình ảnh man mát buồn nhưng lãng mạn và hào hoa. Câu 2. Hình ảnh mùa thu nay khác gì với những ngày thu đã xa? Theo bạn điều gì làm nên sự khác biệt đó? Chúng ta trả lời, hình ảnh mùa thu nay khác mùa thu xưa ở cảnh sắc thiên nhiên trong trẻo, tươi sáng, trời thu thay áo mới, trong biếc, không gian rộng mở đầy sức sống, núi đồi, gió thổi rừng che phấp phới, tràn ngập âm thanh vui tươi, nói cười thiết tha. À, điều làm nên sự khác biệt đó là tâm thế của chủ thể trữ tình ở mùa thu nay đã khác thu xưa à, chủ thể trữ tình đang đứng giữa núi đồi của chiến khu Việt Bắc với tâm trạng vui tươi, phấn chấn, đầy tin tưởng vào à, nền độc lập của dân tộc và thắng lợi của cuộc kháng chiến. Câu 3. Xác định và nêu hiệu quả biểu đạt của biện pháp tu tử trong đoạn thơ sau. Trời xanh đây là của chúng ta, núi rừng đây là của chúng ta, những cánh đồng thơm mát, những ngả đường bát ngát, những dòng sông đỏ nặng phù sa. Biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn thơ là phép điệp. Các dạng của phép điệp trong đoạn thơ là điệp từ, đây là của chúng ta, điệp ngữ của chúng ta, điệp cấu trúc, cú pháp. Trời xanh đây là của chúng ta, núi rừng đây là của chúng ta, những cánh đồng, những ngả đường, những dòng sông. Hiệu quả biểu đạt của phép điệp trong đoạn thơ có phần tạo nên nhịp thơ dồn dập, giọng điệu hào hùng nhằm khẳng định ý thức chủ quyền về lãnh thổ, niềm tự hào về cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, chủ phú của đất nước. Câu 4. Đọc lại bốn dòng cuối của đoạn trích và cho biết tiếng của những buổi ngày xưa vọng nói về gửi gắm thông điệp gì đến chúng ta.